có một ờ, ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh <laughs> cái đó là nghề nghiệp Khác rồi sửa máy lạnh được không? điểm gì ở nhà nhưng mà có những cái máy nào mà hư ờ, em có thể sửa được máy nào cũng sửa được hết ờ, em mò sửa được thì sửa không sửa được đem ra tiệm <laughs> <laughs> hy vọng là anh có thể sửa được em có sửa được em dạ, anh hy vọng rồi em tìm người bạn trai chín chắn một chút biết quan tâm một chút không cần đẹp trai con thấy nát bấm nút rồi mở ra bấm nút đi <laughs> hỏi câu vậy thôi bác kia bấm nút rồi đó mời bạn nam rồi ngồi đi bạn mời bạn nữ thôi mời em gái ngồi giới thiệu về mình đi bạn à, em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng à, em 25 à, tuổi À, hiện là em à, đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Đại Kinh. Em sinh ra và lớn lên ở à, thành phố Hồ Chí Minh ở quận 9. Rồi, dạ. mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 24 tuổi ạ. 24 dạ. tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. À, em xuống đây lâu chưa? Dạ em xuống đây được 6 năm rồi ạ Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè Điểm mạnh của em à, hay quan tâm đến mọi người Điểm yếu của em là <laughs> thường thường thì em rất là ờ, kiểu như là ngủ không không có thể ai không ai có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ À có nghĩa là cái nào muốn dậy dậy còn không thôi là ngủ không ai kêu dậy được hết á đúng không? Dạ đa số là như vậy ừ, Cũng có một lần là em đi uh, ờ, tin uh, ờ, bạn muốn hẹn hò Thì có bạn thân em đi cùng Cái hôm đó là hẹn là 7 rưỡi có mặt để đi ăn sáng cái em ngủ đến 8 giờ khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn <laughs> Trời đất cơ rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán <laughs> Rồi, rồi còn ờ, Đăng, em dạ. khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? À, dạ, ưu điểm của em là em ờ, có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người à, Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh <laughs> cái đó là nghề nghiệp khác sửa máy lạnh được không điểm gì ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được máy nào cũng sửa được hết em mò sửa được thì sửa không sửa được đem ra tiệm <laughs> hy vọng là anh có thể sửa được em có sửa được em dạ, anh hy vọng rồi khuyết điểm em á có gì không ờ, em thì có một cái ờ, tật xấu cũng vui đó là, là em ngủ ờ, thường hay hả họng hả họng hả? <laughs> có khi nào ai bỏ gì vô chưa dạ mẹ em ờ, nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho thì đó Dạ còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính Em mới vô công ty á, thì à, em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á Người khách hàng người ta cãi á, mình à. cãi ra luôn Mình cãi lộn ra luôn Về thì bị sếp la Qua lần đó thì em cũng ờ, rút kinh nghiệm từ từ Em đang tập cái ờ, tính kiềm chế cho bản thân mình lại sửa máy lạnh cho người ta mà cự, với người ta là bỏ sửa luôn đúng rồi ông ơi cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á người ta khách dạ. hàng là thượng đế mà không cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ của chủ la là phải tại, rồi tại em giải thích cho họ là đây cái là cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy nhưng mà họ cố tình không chịu nóng quá cãi luôn chị <laughs> hay quá tình trường sao em tình trường của em thì em có ba mối tình mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được uh, hơn một năm bạn trai về quê lấy vợ à. kỳ vậy chị đang quen mình đi về quê lấy vợ không có báo trước luôn hả bạn trai báo ờ, về quê thì ờ, mình cũng ờ, cũng thương thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm trời đất ơi là về lấy cái cô 11 năm đó dạ yeah thì hồi hồi trước em cũng hiền lắm tính của em thì uh, cũng không hẳn là là hay soi mói hay ờ, xem điện thoại hay là uh, các bạn trai nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi thì kêu là bạn này là bạn học chung rồi nhờ mua cái này nhờ mua cái kia gửi về rồi cũng uh, hay nhắn tin gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi ý đến ờ, vấn cái đề giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì mấy cái đó phải nhạy cảm chứ đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài và điện thoại mà em không nghi ngờ rồi rút kinh nghiệm lần sau nha em yeah. Dạ. bên kia có một mối tình bên đây có mấy mối tình em thì có hai mối tình à, ừ. thì mối tình gần nhất thì bạn đó thì ờ, cái tính bạn trẻ con quá à, nãy anh nghe em nói là là có uh, kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái giờ là thích kiểm tra điện thoại không ha Thực ra thì em cũng không có thích có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để <laughs> em biết. Anh cũng không không không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại tại vì à, có những thứ à, làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy thấy, thấy khó chịu, thấy bị uh, không được tôn trọng cũng có qua có lại nghĩa là em không biết ờ, về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em là được đúng rồi anh anh anh không bao giờ kiểm tra điện sao thoại cái này giống ông ăn trả bạn em quá vậy <laughs> trời ơi chưa có yêu nhau mà còn là Nói không cho cái này không cho cái kia <clears throat> đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết đừng có xài chung cái gì hết cũng đừng có ở chung luôn cũng đừng có nói chuyện chung đừng chi chơi chung luôn coi gì vậy không liên quan khỏe trời ơi được không được không chứ ở, <laughs> ở chung được anh <laughs> bạn nữ bên đây nhìn nó là nữ tính nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha trong ngành của em á thì hay ờ, có sức khỏe rất là tốt ừ. tại vì làm hay bê vác bệnh nhân <laughs> nói chung là em khỏe lắm <laughs> khỏe lắm Ủa, em bê vác bệnh nhân luôn hả em dạ cũng có khi mà bệnh nhân bị uh, tai biến hay gì đó mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi có nhiều bệnh nhân rất là to rất là bự oh. hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân lá lát ở bên kia giờ chị cho cái, cái anh kia anh nằm đó em thử em bê anh lên coi nổi không nha dạ chắc nổi á ồ ghê vậy <laughs> em bê lên nổi không dạ mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình thì bê. một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha dạ. khỏe rồi đó em trai em khỏe rồi đó khỏe có gì đó. là em xỉn là bạn kia bê ha <laughs> bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào em tìm người bạn trai chín chắn một chút biết quan tâm một chút không cần đẹp trai không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu thân gì. đồ dạ, mua quà có. giùm đồ ha đừng có dạ. mấy cái đó ha em có em gái mưa không dạ không anh ờ, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt cắt đứt luôn đừng có nhắc gì yêu cũ dạ. bắt đầu từ bây giờ nha dạ dạ nhất định không có em gái mưa nha dạ dạ có em nuôi được em <laughs> nuôi được không em gái dạ không không luôn bây giờ rồi. em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng ừ. như thế nào em diễn tả đi bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em cao hơn em cao 12 cm em cao mấy em cao một m năm mươi hai năm hai đây năm ba cao hơn rồi đó yên tâm cũng bình thường đừng có mập quá em không thích bụng bụng còn nếu mà hỏi chút cũng được không sao hỏi được mà bụng bự là không được nhưng mà hỏi chút thôi đừng hỏi nhiều quá à hỏi chút <laughs> thôi hỏi hỏi em coi hỏi cỡ này được không dạ được <laughs> cũng được ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó ở <laughs> đây trời ơi đây hói đều hết trơn hói từ phía sau hói tới luôn em ờ, không thích đẹp trai hả hay là không không thích đẹp trai mà anh này lỡ đẹp trai rồi đẹp trai thì ai cũng thích hết nhưng mà vừa vừa thôi đừng có đẹp trai quá em uh, giữ không nổi giữ mệt không nổi lắm hả? em ghét cái gì nhất của đàn ông hút thuốc hút thuốc dạ không không có khỏe Vậy dạ là được rồi anh Vậy thôi đó hả? Đơn giản quá vậy Đơn giản Dạ. vậy được rồi U uống bia có được không em? Ừ. ừ. Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4 năm chai Chắc em tiếp anh được á Trời ơi, Rồi, <laughs> nghe hỏi tôi nghi rồi Yên tâm những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó Dạ Bên Thôi. kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào Ngoại hình thì trên một mét rưỡi là được rồi Rồi Dễ nhìn là được Quá dễ nhìn luôn Dễ nhìn kia lắm Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị Có trắng Tóc thì ờ, không nhuộm màu ờ, sặc sỡ Ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em không thích hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm <laughs> anh về nhậm lại hả trời ơi tóc gì đâu có quan trọng cái màu sắc cho nó đẹp thôi không màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ à. dạ. rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không kiểu như là đua đòi chân diện quá chị rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em có làm mình có làm dâu không nhà em thì ở quận chín nên ờ, có bạn nữ nếu làm dâu được thì ờ, ở nhà em em biết ờ, nấu ăn không em em nấu ăn cũng ờ, cũng nhiều á em cũng hay tò mò nấu ăn lắm <laughs> nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu không vậy là được rồi có cái tinh thần ờ, nấu ăn là được rồi dạ. còn à, ngon hay không là mình tập từ từ thôi không sao hôm nay em gái đi với ai nè Dạ em đi với ba người bạn thân của em. À, <laughs> em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, yeah. Dạ. chào tất cả quý vị khán giả. À, em thấy anh ờ, khá là chuẩn chạc, khá là hợp với nhàn. Em thấy uh, chịu đó. Thôi thì hai người uh, bấm nút đi. Rồi uh, có gì sang năm tụi em uh, súng xính đầm váy ăn cưới. yeah. <laughs> Dạ. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ, em đến đây đi với ba em. Em chờ bác, em chờ bác. À, rồi, chào chú Chào Quyền Linh, chào Cát Tường Dạ à, Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng Nói chung à, tôi dễ lắm Do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à Thì ba thấy cô ở đây thì cũng được Cho bác hỏi con à, dạ, có đạo bác. không? Dạ con thì con không có đạo à, Con thấy lát bấm nút rồi mở ra bấm nút đi ba <laughs> hỏi một câu vậy thôi ba kia à. bấm nút rồi đó dạ vậy là đàn trai đàn gái ờ, thấy ổn rồi ha dạ. rồi bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi mình cảm mở nhận với nhau nha. nha mở rào chập rồi anh có món quà tặng em này là con chó bông chắc em là tuổi chó đúng không dạ đúng rồi <laughs> dạ cảm ơn anh dạ. em cũng có món quà tặng anh hy vọng là anh chăm Đó. rồi dạ, cảm ơn em hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta <laughs> được á tóc vậy được không em dạ được chị đẹp chị nếu mà mình bấm nút á thì ờ, em thích đi đâu ờ, đi đâu chơi hay là em thì ờ, thích những chỗ nào yên tĩnh một chút ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn còn nếu mà đi xa thì ăn muốn thì em sẽ dẫn anh về quê quê của em ở bảo lộc khí hậu mát mẻ lắm anh cũng thích khí hậu trên đó dạ à, anh à, em thấy anh thế nào đẹp trai ừ. có, chuẩn chững không có giống như hình dung không? dạ cũng chuẩn chạc rồi giờ, à, giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý kinh tế gia đình thì chắc là em em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu đúng mà anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu dạ đúng rồi <laughs> B B đứng lên B anh thử coi bây giờ em đứng em đứng lên cho B thử coi em làm nhắc thiệt không chị thiệt chứ không liệu nó giỡn chi em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu em bị đau đâu ví dụ đau chân đi thì à, sao em làm sao mà em cho mọi người thấy em em khiêng anh lên được chị đi nhưng mà anh thấy mấy người trong à, phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à người ta nằm đâu ai đứng nổi đâu dễ làm, nằm đi cứ nằm đi cứ em nằm đi em mình nằm đi cho người ta mình thử sao được không chị không, không phải thử, được, được khỏe không chứ nằm dài coi gì đau có chân mình nè nằm dài coi gì đau có chân mình nè nằm dài coi gì đau có chân mình nè <laughs> nằm đại gì đi thử nha <laughs> bị kiến bị kiến cắn liệt cái ngón chân rồi đó như này thì hơi khó một chút bẻ cho loại chân luôn ví dụ bây giờ anh ờ, anh ngồi lên ghế đi ờ, ờ, em đỡ tư thế nhé anh đừng có làm gì hết nha <laughs> rồi anh đừng rồi, làm anh vịn hai cái vai của em sợ người ta làm gì nữa rồi đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên chân chừng cái đứt dây thùng quần á <laughs> thường thường là nó gì đâu ngại mình làm nhân viên ờ, gọi là ờ. kỹ thuật viên phục hồi chức năng cái gì đâu ngại đúng không em dạ anh thấy người ta là dở chân dở tay đúng rồi quăng qua quăng lại đúng không dạ rồi Thật bây giờ sẵn là... đứng rồi đó giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè có món quà gì đã tặng cho nhau nha để nguyên vậy đi nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi <laughs> bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm hôm, hôm nay uh, lên đây thì hơi run một chút này người em yêu, trong tay bước đi bên nhau Thì thầm nói với em Rằng mình sẽ yêu nhau hoài Trọn đời có sao và Có trăng, có anh và Có em về nên trình Tình yêu như là cô tình Nhớ lắm anh ơi Vu vơ những câu dân hơn Mỗi khi nhớ đến anh Em hay trách móc vô tư nghẹn ngào Tại anh không buồn vì em Tại anh chẳng sẽ chia vô về đi bây giờ em nhớ em mơ ờ, sao ta hát mà mặt em đơ cho em em, em cảm nhận chị em đơ cho em cảm nhận gì em nói chị nghe coi em cảm nhận sao nãy giờ chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó à, thì à, anh cũng hát dở à, anh cũng à, tặng em à... ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây những phút giây trong tầm tay chờ một ai đó đến bên anh là nghe những tâm tư này là, là tia nắng ấm là đến bên anh cho bơi điều phiền ngày hôm qua nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh <laughs> phút giây là trao nhau tình yêu ấy giờ đây là em người ăn mơ bao đêm lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Ví dụ như em về nhà về nhà có cả ba mẹ em nữa thật thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Vậy em cũng không có biết khẩu vị em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì ờ, cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy không có chê hay không có gì hết nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á thì anh ờ, biết nấu ăn thì anh chỉ cho em còn không được thì anh nấu cho em cũng được cái đó anh đó thì anh dạ. uh, sẽ giúp cho dạ dạ à, thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ dạ. mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang uh, tạm giữ vai trò đó anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ em mẹ anh để uh, giữ cái vai trò này dạ em uh, hy vọng em sẽ đồng ý em em cũng sẽ cố gắng cố gắng hết trong khả năng của mình còn uh, ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót như, như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được Đúng rồi thì không ai có thể là hoàn hảo hết dạ. dạ, rồi hết thời gian hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau bấm nút là tôi đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết, hết thời gian, gian. Rồi. chúc mừng mời hai bạn mời hai bạn rồi nắm tay nhau đi hai bạn thủ tục đầu tiên của chương trình bạn muốn hẹn hò không muốn rồi, ờ, à, ờ, em cho phép anh hùng đó trời dễ thương vậy không Rồi đi bạn Mời bạn nữ Rồi mời em ngồi rồi Mời em gái giới thiệu về mình trước đi nè Dạ em tên là Nguyễn Thu Thảo Năm nay em 26 ờ, tuổi Quê ở Vĩnh Long Em đang làm nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm trường đại học ờ, ở Thủ Đức Em đang sống ở ờ, quận 5 ạ sống quận 5 Dạ Đầy đủ rồi ha, mời bạn trai Dạ, kính à, chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường Dạ, em tự giới thiệu em tên là Nguyễn Hữu Tài Năm nay em 34 tuổi, công việc của em là em là thanh tra viên của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Oh. Dạ. dạ, em à, sinh sống và lớn lên ở à, thành phố luôn. Thì anh cũng làm ở quận 5 nè em. Vậy là hợp lý quá rồi đúng không? Dạ. Em ủa làm em, mấy giờ đó? Ủa em quận 5 em đường nào? Dạ em ở Nguyễn Nguyễn Trãi anh. Ủa vậy hả? Vậy gần quá rồi. <laughs> anh ở đây không dạ có chừng quen nhau mà không biết á dạ chắc, chắc vậy mà có rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em dạ là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn được làm bánh được à... làm bánh gì vậy ngon em em làm được ờ, một số bánh anh là có thể là bánh nhân gian hoặc là bánh ờ, bây giờ cũng có nữa thôi em đừng mời bánh anh quyền linh nha dạ. mời anh nha anh cũng mập lắm rồi đó rồi còn à, nhược điểm của mình là gì dạ nhược điểm của em là em hơi nóng tính một xíu và em hay quên nhưng mà quên thì ờ, vẫn có thù dai ai mà hỏi lại em những cái chuyện mà nó gây trong ờ, cho em trong quá khứ thì em vẫn nhớ rất là rõ Trời và kể đó. lại cho bạn nghe nói chung dạ. là mượn tiền người ta thì mau quên nhưng mà thù thì nhớ mãi đúng rồi <laughs> bên kia bạn trai thì sao ưu điểm nhược điểm của em là gì em rất là hoạt bát như là ở trong cơ quan em thì ờ, những phong trào nào thì em là đều tiên phong gọi là xung phong đi đi đầu hết á bạn em nó chỗ nào có mày là chỗ đó có tiếng cười khuyết điểm của em là gì dạ khuyết điểm em thì em nói thiệt anh là em rất là thẳng tính những người nào mà mới mới biết mình á thì là người ta thấy cảm thấy khó chịu nhưng mà sau khi mà quen lâu á thì người ta sẽ ờ à, người ta hiểu tính mình là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có ý gì khác hết à em trải qua mấy mối tình rồi dạ cũng được vài mối tình vài mối tình <laughs> mối tình dài nhất là bao nhiêu dạ mà mối tình dài nhất là cũng bốn năm năm bốn năm năm rồi dài lắm lý do sao chia tay em dạ tại vì đó nó mối tình đầu á chị thời à. đó là em đi uh, học uh, thời uh, phổ thông mà sau một thời gian cũng thích này nọ sinh viên lên là tự nhiên mình cảm nhận là à cái tình này không phải anh như là tình tình yêu nữa chỉ tình mối tình học trò thôi à. à sau này thì em với bạn đó thì cũng trở lại bạn bè bình thường ừ. sau bạn này có, có chồng tình... chưa có con luôn rồi ồ vậy hả <laughs> bạn gái mình có mấy mối tình rồi em dạ là em có hai mối tình nhưng mà có một mối tình đầu tiên là thời phổ thông thì nó là trên mức tình bạn một xíu thôi nhưng mà sau đó thì em phát hiện là bạn đó hơi lăng nhăng một xíu nên là chia tay dạ. còn à, mối tình thứ hai là uh, năm tư đại học là khoảng 6 tháng sau đó là gia đình bạn trai là không có thấy hợp tuổi nên là chia tay mới quen được có 6 tháng chia tay dạ hồi đó giờ em cũng chưa có nụ hôn đầu nữa chưa có nụ hôn đầu dạ. hai mối tình Tại... chưa có nụ hôn à, bên em có hung chưa <laughs> trời ơi ông này ông cười ghê quá tôi phải tôi phải coi Đó, cái độ cười của ông này ta nó không có thì bên đây có không dạ rồi anh chứ sao nghĩ sao chưa không chảy <laughs> hung kha khá chưa là hung một người nhiều hay là nhiều người nhiều người hết trời con không được nghe hung khoái lắm này tự hiểu anh ơi chứ em sao, em dám nói được trời ơi nhưng mà quá bấm nút là tôi bắt hung 15 phút liên tục nha trời chắc bây giờ em... chị hỏi bạn gái nè vậy em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào không hô không mớm mà cũng không hói luôn được có điều gì em ghét nhất ở người bạn trai dạ là tính hay ghen chà cái này phải hỏi à em có hay ghen không dạ lúc trước cũng ờ, có ghen lắm nhưng mà sau nhiều ờ, mình ờ, thấy á thì mình cũng bớt bớt từ từ chị ghen cái nào đúng thôi dạ đúng rồi chị Nghe không Chính chứ ghen dạ. bậy ghen bạ dạ, dạ. phụ nữ ta cũng mệt mỏi lắm dạ đúng rồi ha vậy là bên đây chuẩn đó nha dạ. đẹp trai nha rất có duyên tính tình vui vẻ phóng khoáng nụ cười sảng khoái hồn nhiên <laughs> dạ. bây giờ chị hỏi em nè nếu được thì chuyện nào em tiến tới hôn nhân nói chung chị em cũng lớn rồi thí dụ mà được thì có thể là cuối năm hoặc là đầu năm cũng được có làm dâu với ba mẹ không hay sao dạ thì à, điều à, em thì chắc có phải làm dâu em ơi à. tại vì nhà anh giờ còn mình anh nè tốt à, thôi chuyện đó bình thường với lại tại vì có đứa em nữa à. mà đứa em nó tranh thủ nó chạy trước rồi à em dạ. trai dạ em trai cưới vợ xong rồi tranh thủ chạy rồi rồi. rồi còn mình em ở lại với ba mẹ thôi ôm xô vui ừ. ôm xô mấy mốt lại ôm cược nhà luôn vợ <laughs> dữ dữ dữ cười nữa được em làm dâu có ok không dạ Tốt. đối với em làm dâu bình thường chị đúng rồi Ồ, chuẩn được được em rồi nhà gái đồng ý rồi đó nhà đồng trai muốn tính gì tính đi <laughs> rồi bây giờ à, anh sẽ qua coi mắt đàn gái bên kia thế nào dạ anh coi giùm em đi coi giùm em nhưng mà em mong muốn à, hình mẫu lý tưởng của em về đàn gái thế nào em á là em là dân thể thao em ừ. thích thể thao lắm thì em cũng nghĩ là bạn nó cũng uh, ờ, ráng mạnh khảnh khỏe khoắn uh... Ờ, mạnh khảnh sao khỏe được không ốm nhưng mà khỏe ốm nhưng khỏe ờ dạ, dạ bốn năm tới năm kg á à, vậy thôi hả đơn giản dạ, đơn giản là dạ, tóc dài tóc dài dạ tóc ngắn được không tóc ngắn hả tóc ngắn cũng được có xăm nhưng mà thích thích tóc dài hả? có hình xăm được không hình xăm hình xăm chỗ nào thì ta xăm chỗ nào kệ người ta <laughs> thôi được được được, được sao không? được, được ừ dạ. thoải mái rồi tóc dài mới khoái đúng không dạ anh này tôi chịu rồi, rồi đó vui á ô oh, chào gái tóc dài có dài Trời, ừ, dài tới đâu anh <laughs> dài dài tóc dài dạ. hơn em chút vậy <laughs> dạ. ừ nhưng mà cá tính cá tính hả tóc vậy mới cá tính dạ ha à. dài quá mất công vô tốn <laughs> dầu gọi <laughs> trời em gái dạ à, dễ thương hiền thục ha dạ à nãy giờ em à, cảm nhận gì anh bên đây thế nào dạ em cảm nhận là anh bên đó cũng vui tính anh vui lắm dạ quá vui luôn nhưng mà sao anh không hiểu tại sao tới giờ này mà em chưa hôn anh không hiểu luôn á dạ lúc ban đầu thì học cấp 3 thì lúc đó thì lo học nhiều hơn ừ. không có thời gian đi ờ, chơi hay đi này nọ còn lúc lên đại học á thì đa số là ai cũng nghĩ là em có người yêu hết giờ anh hỏi thiệt nha em thích trai hay gái dạ thích trai chứ thiệt không dạ thiệt giờ cũng khó hiểu lắm nha em thích trai hay gái dạ em thích gái dạ em thích gái phải không thiệt định kiểm tra lại hai bên chứ giờ cũng nghi ngờ lắm giới tính đôi khi nó hài hòa lắm hài hòa được rồi em thấy ổn đó bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nè hôm nay bạn gái đi với ai Dạ em đi với bạn em, bạn cấp 3 Dạ em xin ờ, chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Nam và các ờ, bạn khán giả Em tên Thanh, em là bạn cấp 3 với Thảo ờ, Thảo có ưu điểm là rất là khéo tay, biết làm nhiều nhiều đồ handmade lắm Điểm yếu của bạn Thảo là nhiều khi điên điên quá <laughs> cũng Nói hơi nhiều À, em thì em thấy bạn nam bên đây cũng khá là đẹp trai <laughs> nhìn cũng có vẻ tươm tất thì à, à, hỏi thêm bạn nam là không anh đi làm như vậy là có đi nhậu nhiều không anh ha không anh à, thì có nhiều kèo lắm nhưng mà quan trọng kèo nào mình thích lên nhà <laughs> thì mình mới nhậu rồi à, em ơi lỡ đi nhậu mà bạn gái không cho thì có đi không anh ví dụ mà bạn thân anh mà ví dụ mà ừ thì lâu lâu nó ở ở à, quê nó vô lên đây nó công tác hay là đi ờ, công việc gì đó thì ờ, anh ra phải nhậu một xíu chẳng lẽ cản này cũng kỳ đúng không em à, <laughs> à, thì em thấy hai bạn cũng khá là hợp nhau thì à, hy vọng là sau chương trình thì hai bạn cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn rồi cảm ơn em bạn trai đi với ai dạ em đi em em đi với lại người thân em với lại đồng nghiệp dạ xin chào chương trình chào quyền linh và cát tường dạ. và chào bạn gái bên đây thì ờ, cô là cô ruột của Tài. Trước mắt thì cô thấy là cái tánh con là điềm đạm, là hơn Tài vậy đó. Là một, để kìm cái tánh của Tài đôi khi Tài vui vẻ lắm và phóng khoáng nhưng mà có điều là nhiều khi ờ, cười nó hơi lớn tiếng quá đó thành ra là mình bên đây là điên điên thì bên kia cũng hơi hơi vậy đó thành ra là có thể là mình điều chỉnh lại hai con á, mặc dù là từ 6 tháng đến một năm nhưng mà mình cũng phải nuôi cái nuôi dưỡng tình yêu đủ lớn để mà khi mình về nhà mình làm dâu á thì mình là một cái người con dâu thảo trong gia đình và cô mong là hai con hôm nay sẽ cho nhau một cái cơ hội để mà có thời gian tìm hiểu và Ờ, rất mong là hai con sẽ thành công trong cái việc hẹn hò này cảm ơn chương dạ, trình cảm ơn cô anh nghĩ là không cần thay đổi đâu tính tài dễ, thương mà cứ à. giữ thế này thôi à. hả cười lớn coi <laughs> rồi thôi kéo Mở ra. ra mời hai bạn mời hai bạn thôi thôi em anh có món ờ, món quà tặng em dạ cảm ơn ở ờ, chết còn đây nữa à tặng em <laughs> cái gì đó mở em mở ra coi dạ em cũng có món quà tặng ồ cảm ơn dạ. em dạ cái gì nhỏ nhỏ đó dạ mấy cái gì mở nhỏ nhỏ mở ra đi em dạ thì em em em mở em em mở quà dạ đây <laughs> dạ, là một cái kẹp tóc ạ à kẹp kẹp kẹp Ủa, cái đó cái kẹp, kẹp tóc kẹp. hả dạ cái kẹp à, kẹp giờ là một cái đồ cột kẹp lên hả quá kẹp cột đâu cái này cái kẹp mà đâu phải cái cột cột phải kẹp vừa kẹp với cột thì à, kẹp à, thì bây giờ mình kẹp, kẹp lên kẹp, kẹp. em cũng chả biết kẹp làm sao kẹp đây nè cái bính tay bên ngoài nè đây nè dạ. kẹp đó Đưa kẹp đại đi đó dạ. trời ơi dễ thương mà thấy không ờ à, chào em thảo dạ ờ, chào ờ, hôm nãy em giới thiệu em xin em, à, em nhiêu tuổi ta dạ là em 26 tuổi 26 tuổi hả dạ ồ em sinh năm 92 dạ ờ vậy hợp với anh rồi à? dạ. <laughs> nghe nói em chưa có đồng hôn đầu đời luôn hả dạ à, em nằm mơ cũng thấy người ta hôn em chưa <laughs> dạ chưa vậy hả dạ. vậy à, em em là vậy là em nghĩ cái nụ hôn đầu đời nó như thế nào em có suy nghĩ đến tưởng tượng đến không dạ không <laughs> thì nói cho người ta biết đi nụ hôn nó làm sao em đâu biết đâu trời sao không biết em rồi thì em mà kể cho tao cái kinh nghiệm đi nói tả thử cảm giác của em làm sao mỗi người mỗi cảm giác anh ơi vô kế hoạch hẹn, hẹn hò, đi chơi sao thì uh, kế hoạch hẹn hò thì uh, sau thì chương trình này thì có gì à, mình uh, hẹn uh, chắc có hai vé xem phim rồi mình đi xem đâu phim có. chứ trời ủa? ơi đâu ủa? ra ủa vậy hả nhớ có hả hết rồi hết hả ừ Ờ, anh thì anh nói chung thì cũng có uh, lãng mạn nhưng mà có lãng mạn đến mức mà là sến không anh không không không không, không. anh không dạ. sến đâu em ơi em dạ là tại vì em không có thích uh, bạn nam mà sến quá ờ à. dạ ờ anh Mình anh, chân anh thực tế là được anh thực tế dạ. chân thành lắm <laughs> chứ không có sến em ơi dạ. anh cũng uh, trải qua nhiều mối tình rồi thì nói chung là cái tim thì nó không còn như là hồi lúc xưa nữa mà mà trời ơi hồi hợp á hồi hợp á hy vọng là mình cũng gặp ở đây có duyên thì anh cũng mong là được à, tìm hiểu em kỹ hơn rồi hết thời hết gian, thời gian. Suy nghĩ thật kỹ Nếu trái tim ta có rung động Thì ta mới bấm Nếu cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm Không bấm để cái nút bấm đó cho những người khác Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian hết thời gian mời bạn chúc mừng chúc mừng em rồi như vậy là hai bạn đã đồng ý bấm nút hãy nắm tay nhau thôi ô quá có bao giờ có bạn trai nào nắm tay bạn chặt nó nhất vậy như vậy chưa <laughs> dạ cũng cảm giác bây giờ mình như thế nào dạ mà em thấy cũng ừ, run cũng run dạ hung còn run nữa <laughs> muốn minh chứng rằng à, cái sự bấm nút đó gì không được người ta nụ hôn đầu đời đầu đó. tiên em phải làm ấn tượng dạ, hả nào chuẩn bị hôn hôn hôn hôn rồi trời ơi ông này chán ông ghê luôn sao gái cảm giác sao nó có rung hơn nữa không